đầu ti sứt hết tình thương của <clears throat> chó mẹ dành cho con cào cấu bạn nhìn thấy đầu ti đây sứt hết đầu ti của chó mẹ vẫn chịu đau để cho con bú Đấy, các bạn nhìn <clears throat> Vẫn chịu đau cho con bú Tình mấu tử của chó đấy Sứt hết cái những cái đầu ti của nó ra này. Đây. Đầu ti sứt này cào cấu nuôi con rất là cao thượng Điều vũ sứt hết rất là đau chào bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống của mình đây là beta các bạn Đấy, beta rất là ngoan dễ thương đặc biệt là nó có tình uh, à, mẫu tử các bạn nó chăm uh, con rất là tốt 13 con chó cả con của Kim Chi và con của Beta nó chăm chăm con cho con bú và sứt hết những cái đầu ti đầu bú rồi các bạn bây giờ mình <clears throat> lại phải chăm sóc lại cho Beta để chữa những cái vết thương ở à, đầu vú các bạn xem những cái <clears throat> ở những cái đầu ti của Beta này các bạn sứt hết rồi đây này Đấy, con nó cào cấu này sứt này đây chỗ này này Đấy nhìn đáng thương chưa Đấy, cả hai bên các bạn bên này cũng bị này. chúng ta sang đây xem Đấy, bên này bị sứt hết này đầu vú đây này các bạn nhìn khổ chưa Đấy. con nó cào cấu nó cắn xé mà beta thì đặc biệt là cứ, <clears throat> cứ đứng yên để cho con nó bú thôi Đấy, chịu đau chịu khổ để cho con này dành tình thương cho con này. Và bây giờ mình sẽ phải bôi thuốc vào cho beta này. rất tội nghiệp nó rất là đau các bạn đây là cái thuốc um, poly các bạn Đấy, công dụng của nó là chữa trị vết thương mình sẽ bôi vào cái vết thương của beta đấy Rồi mình sẽ lấy này ra mình bôi mình sẽ cho vào đây cho cái bông một cái vết thương cho beta beta nằm xuống đây ôi nào ăn nhé Đấy, các bạn nhìn thương chưa đấy mình sẽ chấm vào đây thuốc này nó có tác dụng sát trùng các bạn và làm nhanh vết thương liền vết thương nó sót mấy chỗ liền này Đây ta nằm yên Nằm yên đi ta. Đó dạ. Nằm bên này nè Đấy, nhìn xót xa cho các bạn Con nó cào, nó cấu, nó cắn đấy Nằm ngửa ra, nằm ngửa ra Nằm ngửa ra nào sứt sẹo hết này hột thân đấy con cắn này cào rồi mình cứ bôi như vậy ngày mình bôi khoảng 3 à, lần các bạn <clears throat> và tách con nó ra một ờ, thời gian để cho nó lành vết thương bây giờ với con nó nó con nó bú rất là đáng thương cho beta đây beta đấy mình sẽ bôi bổ cho beta quả trứng này các bạn để cho nó ăn nó ăn nó mau khỏi cho nó lành Ừ, trứng à, gà ta nha các bạn rất là tốt cho sức khỏe của beta ta beta ta thì xong cháo mình nấu cho nó ăn này bạn chó con ăn cháo đấy múc ra cho nó ăn này thịt băm rau này.